đang à, quay trực à, diện đây là con đường à, đi từ căn nhà ra đường thống nhất này và con đường này là đường một trục nha cách mặt tiền đường thống nhất chừng cỡ khoảng 3 đến 40 mét đi bộ mà thôi nha quý vị và ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có trường học cũng như là công viên bệnh viện và siêu thị luôn nha quý vị với căn nhà chúng ta thì với căn nhà nằm trong khu dãy khu phân lô khu xây dựng khu đồng bộ nha thì căn nhà này là một căn nhà góc hai mặt tiền villa ngang năm và độ sâu là 14 mét và được xây dựng với thiết kế là một trệt và lên đến 5 lầu như quý vị được gia chủ là xây mới và tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Căn nhà chúng ta thì à, được nằm ngay sát bên lại khu vực Ủy ban phường 16 và ngay sát bên với lại khu vực à, bệnh viện Hồng Đức luôn nha quý vị. Và đây là con đường của căn nhà mình này, đi vào này một con đường rất là rộng và đường lớn nha. Xe hơi xe tải ra vào và quay đầu được ở ngay vị trí của căn nhà chúng ta luôn. Và đây là căn nhà góc hai mặt tiền này. Đấy, chuẩn bị em sẽ đi à, vào bên trong để quay cận cảnh đến à, quý vị và mọi người khách hàng chúng ta cùng xem và tham quan nha. Căn nhà mình thì à, được xây dựng với thiết kế là một trệt và lên đến 5 lầu và được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và à, một trệt và 5 lầu như quý vị. Với um, thiết kế không có lửng và thiết kế suốt luôn và cũng như là có uh, phòng lớn và cũng như là thiết kế đẹp và một uh, căn nhà villa góc hai mặt tiền rất là tuyệt vời nha quý vị. Vâng và vị trí của căn nhà chúng ta đây thì à, nằm ngay khu vực trung tâm Rất là dễ dàng thuận tiện cho anh chị chúng ta vừa mua ở và mua để mở văn phòng lòng ti Cũng như là kinh doanh về buôn bán hàng à, à online mỹ phẩm cũng như là nhà mình thì à, con đường thông nha quý vị Thông từ đường Sống Nhất sang đường Lê Văn Thọ luôn nha Và ngay sát bên với lại khu vực à, à, trường học à, Nguyễn Du và ngay gần với lại khu vực à, công viên Làng Hoa và chạy Đông Tây và một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời và nằm à, trong khu phân lô, khu xây dựng, khu đồng bộ này. Đây là vị trí căn nhà của chúng ta nha quý vị rất là đẹp và khu khuôn viên đất của căn nhà mình thì rất là tuyệt vời ở ngay sát của căn nhà chúng ta đây thì à, trồng những các cái à, cây chia cây trúc này Đấy, ngay đối diện của căn nhà chúng ta tạo thêm những các cái ờ, phần ờ, tươi xanh mát và với căn nhà góc hai mặt tiền ngang năm và độ sâu là 14 ờ, m và với thiết kế một trệt 5 lầu đầy đủ tất cả công năng nha quý vị và nhà chúng ta thì có 4 phòng ngủ và lên đến 5 nhà vệ sinh có hai phòng baster lớn và vệ sinh lớn luôn nha có 485 và khu nằm chung khu dãy khu ờ, phân lô xây dựng ờ, đồng bộ khá là đẹp này, khu mới và khu VIP nhất tại ờ, khu vực đường thống nhất luôn nha quý vị. Ngay sát bên với lại khu vực siêu thị Lotte luôn và gần với lại khu vực Cityland nha quý vị. Ở đây thì gia đình chúng ta di chuyển về khu vực sân bay hoặc là di chuyển về khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú cũng như là di chuyển qua những các cái khu vực trung tâm thì rất là gần nha quý vị và với khu dãy nhà lầu khá là đẹp này, rất là tuyệt vời cho đại gia đình chúng ta mua để đón năm mới nha quý vị. Vâng thì à, em đang à, di chuyển à, sâu vào bên trong để chúng ta tham quan cái chi tiết cũng là cái nội thất của căn nhà mình nhá. Đấy, với khu à, nhà lầu xây phân lô khá là đẹp. Đây, khu một khu à, giải rất là tuyệt vời và con đường này thì một con đường rộng lại đến khoảng à, 7 đến 8 mét và một con đường thông. Đấy, từ à, đường à, thống nhất sang đường à, Lê Văn Thọ nha quý vị. Đây và căn nhà chúng ta là một căn nhà xây mới nha. Góc hai mặt tiền khá là đẹp luôn. Thiết kế theo à, mẫu mới, mẫu 2023 như quý vị. Đấy, với căn nhà là ngang 5 và độ sâu là 14 m, xây dựng có thang máy là 550 kg nha quý vị. Vâng thì à, bên ngoài của căn nhà chúng ta sẽ được gia chủ à, thiết kế này, những các cái vòm à, cho căn nhà mình tạo những các cái điểm nhấn rất là đẹp và tuyệt vời. Bên ngoài thì kết hợp với những hệ thống đèn sáng và những các cái đèn hắt. Đấy, với những các cái ban công và những cái lan can rất là đẹp nha quý vị, được trang trí bởi những các cây cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền. Và với khu vực đây thì à, chúng ta sẽ đến với lại à, lớp cửa chính của căn nhà mình nhá. Thì à, nhà chúng ta sẽ được gia chủ làm với hai lớp cửa như quý vị. Một lớp cửa ngoài là làm hai cánh lớn và làm bằng sắt sơn màu đen như quý vị. Bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Và đây là một mẫu nhà ngang năm và villa góc hai mặt tiền. Rất là đẹp. Và căn nhà này thì đang có giá bán là hơn chục tỷ thôi nha quý vị và còn thương lượng nha. Bên trong của căn nhà chúng ta thì sẽ có hồ bơi luôn nha quý vị. Với công năng của căn nhà mình là khu vực à, sân đậu xe máy, gara ô tô và phòng khách, phòng bếp có 4 à, phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, có khu vực à, sân thượng và phòng thờ sân phơi. Và bên trong thì căn nhà chúng ta sẽ có hồ bơi ở bên trong luôn, thuận tiện cho gia đình chúng ta luôn nha quý vị. Có thang máy trọng lượng là 550 kg và thang bộ kết hợp nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời cho một mẫu nhà thiết kế mới và nhìn rất là sang trọng và rất là đẹp nha. Hồ bơi bên trong thì khá là rộng rãi luôn rồi. Với khu vực tầng trệt của căn nhà chúng ta thì ờ, chủ nhà thiết kế với hồ bơi và khu vực ờ, đậu xe máy và gara ô tô. Bên trên tầng lầu thì ờ, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp và cũng là phòng khách ở bên trên. Đấy tạo cho những các cái điểm nhấn chi tiết nha quý vị. Và nhà chúng ta thì có lên đến là 6 nhà vệ sinh, 4 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh nữa nha quý vị. Đấy, và nhà chúng ta thì có 6 nhà vệ sinh và có hồ bơi bên trong này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 Đấy, với uh, từng lầu của căn nhà chúng ta thì sẽ có một phòng ngủ lớn và một nhà vệ sinh lớn luôn. Đấy, với uh, không gian khu vực uh, phòng uh, trên thì uh, chúng ta sẽ có cái uh, phòng uh, khách và phòng bếp của căn nhà mình khá là rộng này quý vị. Rất là đẹp và căn nhà này thì uh, xây mới cũng là được gia chủ tặng nội thất rồi. Và với căn nhà này thì đang được gia chủ bán với giá chỉ 14 tỷ um, 400 triệu đồng thôi, 14 tỷ uh, 400 triệu đồng và còn thương lượng cho quý vị mình nha. Thì à, cái giá này là chủ nhà đã giảm à, sâu lên đến khoảng 2 à, tỷ hơn 2 tỷ rồi. Nhạy dạ, giá cũ thì mới khởi điểm thì 16 tỷ rưỡi Hôm nay chỉ còn lại với giá là 14 tỷ 400 triệu đồng thôi Và còn thương lượng Cái giá này là giảm 2 tỷ là bán Mong muốn là bán trước Tết nha quý vị Thì giá là còn 14 tỷ 400 Là giá mong muốn bán trước Tết Thì gia đình mình chúng ta xem Thì cũng là quan tâm đến cả nhà này Và muốn sở hữu thì sẽ được ờ, gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng thêm và cũng như là xem sổ và xem giấy tờ nha quý vị. Một căn nhà ngang 5 và độ sâu là lên đến 14 ờ, m ờ, Đấy, xây dựng và khu nội thất khá là đẹp nha quý vị. Và đường sau thì chúng ta sẽ có không gian phòng bếp này cũng như là à, giếng trời khu vực đường sau. Nhà mình thì có hai mặt tiền trước và sau nha quý vị, rất là thoáng và mát nha. Đây với không gian thiết kế rất là đẹp luôn Một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời Góc hai mặt tiền và đang nằm trên vị trí ngay à, trục đường đường thống nhất Thuộc phường 11 à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Ngay sát bên với lại khu vực ủy ban Trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị đầy đủ nha quý vị trên đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng khách này và phòng bếp thì à, được gia chủ là tặng những các bộ sofa kèm theo là những bộ bàn ăn và thiết kế rất là độc đáo nha quý vị. Đấy, với uh, thiết kế rất là tuyệt vời và em đang di chuyển đến khu vực bên trên tầng lầu thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái um, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình là khu vực phòng ngủ đằng trước phòng ngủ lớn phòng ngủ bát tơ nha quý vị và chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, phòng ngủ đầu tiên là đường trước của căn nhà này đây với uh, cũng như là đoạn review sơ qua về căn nhà em đã review rồi Đấy, với hướng nhà là hướng uh, đông bắc nha quý vị đông đông bắc và thuộc mệnh theo phong thủy những ai đông tứ trạch và tây tứ trạch có thể là mua được căn nhà này rồi với nhà mới và đẹp tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời, không gian rộng. Đấy, từng à, phòng à, từng lầu sẽ có một phòng lớn và bên trên cùng thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ vừa và sẽ có hai phòng vệ sinh. Đây là khu vực phòng vệ sinh đằng sau và có bồn tắm nằm cũng như là khu vực rửa mặt và có tủ để quần áo đấy với kệ để đồ lại có cửa sổ đường sau lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị và cứ ờ, một tầng lầu thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nha ở ờ, chỉ có ở bên trên thôi là sẽ có hai phòng ngủ ờ, vừa là nhà mình sẽ có bốn phòng và là sáu nhà vệ sinh đây lên trên đây thì chúng ta vẫn có là một phòng lớn này và một vệ sinh lớn nha quý vị thiết kế rất là đẹp luôn và tuyệt vời tặng full nội thất góc hai mặt tiền và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với giá là chỉ 14 tỷ 400 triệu đồng và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí thì à, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và mua cho mình những cái giá cực kỳ là tốt nhất và mềm mại nhất nha. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái phòng à, ngủ tiếp theo cũng như là phòng ngủ master lớn rồi. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có vệ sinh lớn luôn này quý vị. Đấy, một phòng vệ sinh tuy là không có phòng sông hơi nhưng mà à, thiết kế rất là đẹp nha quý anh chị với không gian phòng vệ sinh là để nguyên một cái phòng đằng sau luôn cho nên là khá là rộng nha và đằng trước thì ở ờ, chúng ta sẽ có phòng ngủ đây thì ờ, phải nói là tuyệt vời mỗi một cái view góc hai mặt tiền và thiết kế rất đẹp như thế này thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với 14 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha giá này thì cực kỳ là mềm mại rồi cho những khách hàng nào đang quan tâm và thực sự thiện chí muốn mua đây và có thang máy là trọng lượng 550kg nhé, kg nha quý vị Đấy, và di chuyển em đang đi ờ, thang bộ lên nên là hơi lâu nha Quý vị chúng ta cùng ờ, xem và tham quan những các cái chi tiết của căn nhà mình Quan tâm đến với ờ, video bên kênh nhà đất bên em Thì liên hệ để đi xem nha Và trên đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ vừa này Và có vệ sinh riêng Đấy, Có phòng ngủ vừa và có vệ sinh riêng của căn nhà mình nha quý anh chị Và cũng được gia chủ tặng nội thất đầy đủ hết rồi Gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi, một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và đang nằm trên khu vực vị trí ngay trung tâm. Đấy, với full à, nội thất đầy đủ hết cho căn nhà vì là góc hai mặt tiền và cửa à, của căn nhà chúng ta thì được làm bằng à, cửa nhôm xin pha và kính cường lực này ở khu vực bên ngoài cho nên là nhìn cái không gian của căn nhà chúng ta rất là đẹp và tuyệt vời trong lúc buổi chiều cũng như là về ban đêm thì rất là đẹp nha quý vị. Đấy, với giá bán cực kỳ là mềm mại cho yêu thương cho những khách hàng nào à, quan tâm đến một căn nhà góc hai à, mặt tiền nha. Góc hai mặt tiền mà chỉ có giá 14 tỷ à, 400 triệu đồng cực kỳ là rẻ thôi. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái sân thượng này quý vị. Đây, trên đây chúng ta sẽ có sân thượng này. Phòng thờ và sân thượng cũng như là phòng tập kim, phòng à, thể dục thể thao. Đấy, với à, đường trước thì à, chúng ta sẽ có cái um, khu vực à, ngồi à, ăn uống và uh, nhậu nhặt ở khu vực đằng trước này đây được gia chủ thiết kế với những các cái ờ, cái vòm ở trên rất là đẹp nha quý vị những các cái vòm này tạo cho căn nhà mình rất là đẹp và sang trọng nha một mẫu nhà cực kỳ là hot nhất tại thời điểm cuối năm và căn nhà này thì ờ, phải nói là thiết kế rất là tuyệt vời và khá là đẹp này anh chị